có một nghề bụi phấn bám đầy tay ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm có một nghề lặng thầm những đêm thu bên đèn khuya miệt mài trắng sao giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy đó là nghề nghề sao tôi yêu như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi như hàng cây đã bao mùa lá rụng đón thu về bâng khuâng ta áo trắng khi hè về xôn xao tiếng về ngân như dòng sông em đêm trôi theo tháng năm như cánh buồm chờ đầy khát vọng đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước một nghề bụi phấn bám đầy tay ta vẫn gọi là nghề cao quý nhất có một nghề không trồng cây vào đất mà cho đời những đóa hoa thơm có một nghề lặng thầm những đêm thu bên đèn khuya miệt mài trắng xa trang giấy đó là nghề nghề sao tôi yêu như vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi như hàng cây đón thu về bâng khuâng ta áo trắng khi hè về xôn xao tim đời mơ ước ôi tự hào nghề sao tôi yêu đưa đàn em thơ đến chân trời mơ ước ôi tự hào